hiện tại thì cũng đã rất là ờ, buổi chiều đấy các anh chị ạ đó thì ờ, do là trời mưa nên là Giang cũng chưa thể là chở được cái vật liệu lên để làm cái con đường mang tên tấm lòng vàng và Giang cũng nhận được rất là nhiều sự comment của các bạn anh chị khán giả là hỏi vì sao mà Giang lại đặt tên con đường là tấm lòng vàng thực sự đó là cái con đường mà tâm huyết của bản thân Giang là cũng như là quý mạnh thường quân như khán giả cái người mà đã ủng hộ cái con đường đó để xây thành con đường đó đó là tấm lòng vòng người ủng hộ bằng cái tâm và cũng rất là nhiều các bạn anh chị là comment ở phía dưới cho Giang tại sao không xây nhà kêu gọi đấy không như kênh khác thì đối với bản thân Giang mà nghĩ này các bạn anh chị là Giang quan điểm của Giang là nhà nào đáng được hưởng được xây thì Giang sẽ xây còn không thì Giang không xây chỉ kêu gọi giúp là cái tiền hỗ trợ là nuôi con bò hay mua con vật gì đó để nuôi để phát triển kinh tế đầu tiên là tạo dựng kinh tế sau đó xây nhà thì có nhiều kênh là người ta hay kêu gọi xây nhà để có thể là người ta câu view câu tiền hoặc là người ta trục lợi bản thân nhưng giang là muốn cộng đồng hãy đoàn kết nhau hoặc là mình đi làm văn nhà này hoặc vị trí này mà ví dụ nhà chủ nhà này có thể là ủng hộ đất hay không để làm con đường ủng hộ đất hay không đừng đòi tiền nếu đòi tiền thì mình không làm lúc đấy là mình lại lợi dụng mạnh thường quân để uh, xin tiền hoặc như thế này nó rất là khó khăn đấy nên là bản thân Giang là không muốn xây nhà xây cửa ở vị trí đó là như thế để, uh, ờ, nói với các bạn anh chị biết thì thời gian này mưa bão thì mình không không ấy được thì uh, Giang có ghi hình một đoạn clip với cô sáng nay là đi vào hai cháu một cô là cháu phà ô oh, hai con đi đâu đây <laughs> Ủa xin gái nhỉ Ý xin gái đây Ý giời <laughs> Ôi giời thì, à, Sáng nay thì uh, Giang có ghi hình một cái đoạn clip Mà quay hoàn cảnh gia đình của anh uh, Của em cha Là đang nuôi là hai cháu mồ côi là Của người anh trai ruột đấy Thì Giang có nhận được cái, cái tin vui là của chú Điền Vũ Đấy Gửi tặng à, Cho hai cháu ở cái quỹ của Giang đó Để làm một cái chuồng lợn Theo như mong muốn của em Và nuôi hai con lợn thì hôm nay là Giang lên để báo cái tin vui cho gia đình là biết như vậy để mai đấy gia đình là có vận chuyển được không và tự xây hoặc là nhờ anh em để xây ấy các anh chị nhá thì hôm nay là đi cùng Giang là có cô của của, của Giang đây không biết là anh có ở nhà không hiện tại giờ tối ơi ừ. À? Ờ, chào, chào em nhá đang làm gì đây đang ăn ổi à ổn hơn ồ ổn <laughs> quá hôm nay anh lên với cô thì ờ, bảo gia đình có có cháu còn ở đây không cái cháu phà ấy ừ. gọi gọi ra đây đi gọi ra đây cho nó sáng ừ. đi mấy cháu này xinh gái nhỉ vừa đi học về à hả các con vừa đi học về à học năm nay học lớp mấy rồi hả con lớp học lớp 4 là năm nay là à, mới lớp 4 là mấy tuổi nhỉ 10 tuổi nhỉ Ồ, ờ, thế có con học ở xã à? Nói đi. À thế á? Ồ. Ờ. Nói chuyện đi. Cháu là học ở xã rất là xa. Đúng rồi. Ở ờ, về đây chơi anh được. Nhờ. Thế nói chuyện chơi nói chuyện với chú, hôm nào nhà nhà nhà các cháu các con ở đâu ở trên này à? Hôm nào chú lên thăm. nhà dưới này. Ừ, thế là các con ở nhà dưới này. Ồ. Oh. Thế à? Thế học ở xã là hôm nay cuối tuần thứ bảy chủ nhật về nhỉ? Ồ về thăm bố mẹ Cháu nào cũng xinh gái Có học bằng có bằng khen không? Học sinh tiên tiến này, học sinh giỏi này Có Không có à? Ồ có thì à, chú cho thưởng Mỗi người 50 à, nghìn Có 50 nghìn nhá Nếu ai học giỏi Đây thì à, hôm nay thì Chúng anh chị là Mình cũng là động viên các cháu nói chuyện một chút thôi Thì anh lên với cô của anh ấy Lên thì báo cho em biết là cái tin là hôm nay tài là có chú Điền Vũ ở ờ, cái quý mồ côi của anh là ủng hộ cho em là làm cái uh, chuồng lợn vâng, vâng. xây chuồng lợn và bắt hai con lợn vâng. <laughs> đấy là có chú Điền Vũ ở bên Mỹ nhá ừ đấy để báo cho cho cho cháu cháu pha đây cháu pha đây đây là hai chị em đây đúng không đúng rồi ô đây về rồi à ô đây về rồi à cả hai chị em về rồi à ô về đây chú bảo à. về đây chú bảo đây là hai chị em này đây chị đúng không ô oh, oh, chị gái chị gái của pha ô oh, ô oh. đây đứng hai đây con đứng với chú ô oh. thế là đây là nu đúng không ồ thế con năm nay bao nhiêu tuổi con nói đi nói ham à mà nó chơi, à, chơi, nó chơi sung đấy hả con này bao, bao nhiêu tuổi nu ấy à? năm nay là à, không không không không để để nửa để nu nói chuyện thì nu đang ngại con năm nay bao nhiêu tuổi rồi <laughs> không nói được tiếng kinh à 12 tuổi một trăm phần trăm không nói được kinh à anh à, em. nó biết ừ. nói mà nói sao không, không nói không không ngại đâu chú có có ăn thịt đâu tôi hỏi là con năm nay con bao nhiêu tuổi à con 12 tuổi thì con năm nay học lớp mấy Học lớp 6 Học lớp 6 à? Ồ, thế con có học được không? Học bình thường hay là có học giỏi không? Học bình thường Học bình thường à? Ồ, con nói to lên một chút Thế từ lúc mà bố mất ấy, xong là con có buồn không? Có À, thế là mẹ bỏ đi thì mẹ có nhớ con không hay là con có nhớ mẹ không? chắc nhớ mẹ lắm nhỉ? Ồ, thế mẹ có về thăm con không? Mẹ cứ bỏ thế Thế hai con có buồn không? Ở, ở với chú có buồn không? Thế sau này các con là có có muốn đi học không? Có. À, thế là hai con là hai chị em là cố gắng động viên học nhá. Dạ. Ừ, hôm nay giờ chú lên thông báo với là là chú của con, ngày mai là chú sẽ làm cái uh, chuồng lợn cho hai con và mua hai con lợn cho hai con là chú Điền Vũ ở bên Mỹ gửi tặng cho hai con là một côi ấy để cho chú là nuôi sau này con lợn thì nó sẽ là cái tiền quỹ của các con dạ. ờ, sau này các con lớn lên có tiền trang trải để đi học ấy đấy là chú Điền Vũ nhá nói nào hai con cả ơn chú Điền Vũ cảm ơn mỹ đã giúp hai con bán giúp hai con Ồ, là cháu cháu cho nu là còn ngại nói cũng chưa được to lắm mà chị ạ à. nên là chú ruột Có thì à, anh nhá báo với anh là như vậy vâng. thì là hai cháu đây là cháu ruột của mình đúng không đúng rồi. thì cố gắng ngày mai là anh chở cả cắt sỏi lên luôn cũng được vâng. vâng. ở dưới đấy vâng. đó là chở xi si lên luôn để mà uh, gọi là anh sẽ huy động cá là có thể anh em trong nhà à, cá thì em làm được rồi, rồi, rồi à, ờ, cứ chở à ờ, đây à gần đây xem là có đủ không không đủ gì à đây à, cát là, là em tự làm được đấy à vâng, có thế là tốt nếu không làm được thì mua em tự làm được lấy ở trên đây đấy sợ là không đủ thôi anh ạ nếu mà đủ thì ờ. chở đừng cái đấy để xem làm xem ờ thế à, vâng. vâng. thế cố gắng nhá có như là ví dụ anh em mình trong nhà hoặc là hai con ngày mai là thứ chủ nhật nhỉ vâng. Hay thứ bảy thì hai con cứ ở nhà là nấu cơm nấu cơm cho cho ví dụ ở hàng xóm này các bác các cô đến giúp mình làm cái cái cái chuồng lợn ở ờ, cái này đào móng nữa cơ ừ đúng nhớ nhá nhớ là nấu cơm nhớ là nấu cơm cho nhưng mọi mà, người nhưng mà sáng nay không mưa thì khoảng à, ba bốn người để chở con, con em chở thì được rồi ừ, thì em cứ chở cát đi vâng. Cứ chở chở sỏi xong là mai là đi lấy gạch Thì là sáng mai là anh em mình đi sớm khoảng 5 giờ Thì vâng. anh em mình xuống đấy là để xem gạch là bao tiền viên vâng, Mình vâng. lấy khoảng một nghìn viên Vâng đấy à. và sỏi lấy ở đây và cát lấy ở đấy nhá à. thì em tự gọi là cái kiểu mình mình nói là kiểu bà con anh em ruột thịt ở trong gia đình mình ấy còn ai không cô gì chú bác vâng. thì mình nhờ một người chở Cảm thì mình sẽ hỗ trợ người ta gọi là tiền ăn uống một bữa đó Đúng rồi. để người ta xây giúp mình ấy à, à cất nhiệt tiệm à, cất ăn thì à, không à, không lo đâu anh ạ chỉ tôi sợ là mưa không chở được nhưng mà chở được thì làm thì à, được Ừ, ngày mai chắc nghĩ là anh làm nắng thôi vâng. ừ. đấy để, để báo Nhưng em biết là như vậy ờ, trời nắng thì uh, khoảng ba bốn người để con em sao chân chân bị sao mỗi lần thì cứ như này nữa nè không bị làm sao <laughs> em, em bị làm sao không bị <laughs> Hả? không bị vì sao mỗi lần nói chuyện thì em cứ kiểu như này là, là như thế nào đừng làm thế người ta bảo lạnh nhau ừ. không không, à, đau sao anh không có có bị làm sao không ví dụ chân mình có bị làm sao để anh xem anh khám này ừ. không đâu anh ạ à <laughs> vâng. không như, như như như anh thì anh vẫn đấy mà em em chín năm chín mươi thì năm nay mới có 30 tuổi thì em với bạn kém kém, anh tám tám năm đấy vâng. em với ừ. bạn ở đấy cùng um, ờ, à. um, cùng một tuổi ừ, à. một tuổi không à. đấy à, món quà này món quà của của chú Điền Vũ ở bên Mỹ Vâng. Thì em có muốn nói gì với chú Điền Vũ không? À. Thì cảm ơn chú ạ. Chú Điền Vũ ở bên Mỹ. Vâng, cảm ơn chú Điền Vũ ở bên Mỹ ạ. Đúng rồi, gửi gửi tặng vâng. gia đình anh ở cái chuồng lợn xây cho này mua hai con lợn cho hai cháu nhỏ một côi. Vâng. Đó. Thì thật sự là mọi người ở trên này cũng rất là khó khăn thì nói tiếng kinh thì thật sự là rất là khó bản thân Giang thì cũng chỉ nói chung là cũng chỉ là cầu nối thôi cô bác anh chị nhá đấy thì hôm nay lên hơi muộn một chút là tại gia đình ăn cơm chưa chưa à chưa ăn cơm vâng. thế con nấu chưa nấu cơm chưa hôm nay ăn với gì ừ. hôm nay ăn với gì ăn món gì nào gia đình ăn món gì ăn rau ăn rau à wow có <laughs> thịt lắm nhỉ đấy, cháu nào cũng rất là xinh yeah. cố gắng hai con học thật giỏi nhá Ừ đúng rồi, nhớ đúng rồi, con giỏi quá Thân là học giỏi Thì chú sẽ có phần thưởng là 500.000 đồng tiền mặt Gửi cho con có bằng khen Đấy Khá là bằng khá là có 200.000 đồng Gửi tiền mặt luôn Đấy Sẽ mua cho con con, con là quần áo mới này Cặp sách này để các con đi học này Thế con con có cặp sách mới chưa? Chưa Ồ rồi để mai mốt là xây cái chuồng à, bò à cái chuồng lợn này này thì chú sẽ mua cho các con cặp sách quần áo mới này giày dép mới để đi học nha bằng bạn bằng bè đấy thì mình đã đã thiếu tình cảm của cha thiếu tình cảm của mẹ thì mình phải cố gắng vươn lên nhá ờ dạ. ừ, đúng rồi thì uh, giang cũng chỉ lên ghi hình của ba anh chị nhá đây là căn nhà mà cháu phà và cháu nu đang ở với chú ruột thì cũng rất là hoàn cảnh khó khăn các bạn anh chị nhé đây là những cái à, cái cái lợp danh này cũng chỉ là vậy thôi chứ chú cũng phải vất vả nuôi ba người con của người à. chú nữa và một mẹ già năm nay là 77 tuổi sinh năm 1943 là năm nay là 77 chứ không phải là 87 đấy thế các con có có, có muốn có muốn xe đạp không con có đi được xe đạp không không Ô, con không đi được xe đạp à không Ồ. đi học cô giáo không, không cho đi xe đạp ừ. Thế á, tưởng con đi được xe đạp thì uh, mua xe đạp nhỉ, đi học Thế là con con ở đấy là học, ở đấy là trọ à? Ở trọ ở huyện à, hay là ở xã à? Xã Học xã Không con ở trọ hay là như nào? Xã thôi Ồ, oh, rất là ngại, nói nó không đường đó một chút người rất là đông luôn <laughs> đến <laughs> đây là bạn cùng đó bạn cùng các con đúng không Đó. Vâng. đâu là bạn đâu bạn học đâu đâu bạn học đâu đây là năm nay bao nhiêu tuổi rồi em 11 tuổi ui rồi sao nói tiếng kinh rồi đấy wow thế năm nay bao nhiêu tuổi mấy cháu này bao nhiêu tuổi mấy cháu này bao nhiêu tuổi hỏi sao mạnh dạn đấy ta mạnh dạn như như như này như cháu này này cháu năm nay 11 à, tuổi à, bao nhiêu tuổi à, bao nhiêu tuổi con ờ, à? này, con này bao nhiêu tuổi? Con này bao nhiêu tuổi? Cháu này bao nhiêu? 13, ok Cái này, bao nhiêu tuổi? Hả? 10 tuổi 10 tuổi, wow Bên này Bao nhiêu tuổi? 8 tuổi, nó là gì? 8 tuổi, wow Đằng sau, đằng sau Đằng sau, tỏ Nói, nói nào chú hỏi Hả? Chú hỏi bao nhiêu tuổi? 6 tuổi nữa hả? 6 tuổi Wow, nó tính tính rất giỏi Cái con này, con nói đâu Con, con năm nay bao nhiêu tuổi? Con năm bao nhiêu tuổi? Nói được không? Tuổi 4 tuổi Ô 4 tuổi Wow, 4 tuổi mà nói tiếng Kinh rất giỏi Rồi, tí nữa cho có kem nhá Rồi, cho một người kem thế nào bao nhiêu cháu nào thế nào bên đây. Hỏi hỏi mấy, mấy cháu kia nữa Bên đây chú hỏi nào Cô hỏi xem nó có đấy không Nào Chú hỏi xem mà mọi người học thế nào Học trình độ học nào về đây về đây nào về đây ngại gì ôi rồi mười mấy tuổi rồi đây là 13 này đây là ở lớp 6 12 này này học 11 này đây là 28 này mình nhớ lại đó đây là 9 tuổi 9 tuổi cái này là 4 tuổi 4 tuổi nói tiếng kinh giỏi nhỉ cháu 4 tuổi <laughs> Ngày xưa mình cũng 4 tuổi cũng không biết tiếng đâu <laughs> Hôm nay sao lại chạy hết Đi mùng đó Ô đây chạy hết là không có gì rồi Sao nào còn mấy cháu mà người ngại rồi Ừ các con ở trên này cố gắng học nhá Học thật giỏi Đúng rồi Học thật giỏi sau này như cháu Phà này Cháu Nu này Là cố gắng động viên các bạn Ở đây học Học thật giỏi sau này là còn ờ, giúp ích cho dân làng, dân bản để làm con đường to hơn, làm những ngôi trường nó to hơn hơn chú rất là nhiều đúng không đấy rồi ờ, buồn lắm đấy buồn chứ ừ. ừ. rồi bây giờ nhá ờ, chị gái lớn nhất đúng không ở trong này thì xuống đấy lấy kem cho mọi người lấy mọc kem lên cho mọi người thì nó là chú gửi tiền đi lên lên mọc kem cho mọi người chia cho, cho các cháu ở đây ông ơi lấy cho cháu một túi kem đấy nhanh nhanh chú giang bảo lấy cho cháu một túi kem đấy mai đợi mai là chị gái đi lấy kem về cho mọi người để phát cho các cháu ờ, nhỏ ở đây này như cháu này nhỏ nhất là 4 tuổi mà nói tiếng kinh rất là giỏi nha con năm nay 4 tuổi wow còn là bản bản thân mình là giật giật mình luôn đấy cháu rất là nhỏ 4 tuổi mà mà nói được cái, cái tiếng ờ, ấy nhỉ? kinh là giỏi ngày xưa chú 4 tuổi chú chưa nói được tiếng kinh luôn chị Pâu mà con nói được là con 4 tuổi thì con ờ, giới thiệu con năm ờ, bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi nhỉ? Hả? 4 tuổi chú Hả? Con nói nào. Con là mặt tiền. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Con năm nay 4 tuổi. Rồi dạ. hỏi hết lại một người em năm nay con bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. 12 tuổi con năm nay bao nhiêu tuổi? Hả? Dạ, Ồ, không biết tiếng. Này, nó biết rồi. Năm nay 11 nhỉ? Ờ. À cố gắng ờ, động viên ờ, mọi người nói tiếng kinh một chút nhá mình đừng nói tiếng ờ, ấy nhiều đây như cháu nhỏ này sau này là 10 tuổi nó tiếng kinh là sói luôn này ừ. cực kỳ là tốt đấy thật sự là giang rất thích những người mà mà mà vươn lên học nghèo học khó học giỏi để sau này mình có thể thoát được cái cái, cái nghèo và cuộc sống của gia đình mình tốt hơn đấy mà nhớ nhá, đừng có lấy chồng sớm nhá đủ 18 tuổi con trai nữa thôi đấy nhớ cho cố gắng học giỏi nhá vâng, vâng, vâng, đấy hôm nay là chú cho các con là ke, kem ở đây nhá sau là chia nhau ở đây có bao nhiêu bạn thì chia đều ra nhá một người đều được như nhau không ai hơn ai thiệt cả đấy là chú mua tặng cho các con ở đây để các con cố gắng mà học tốt nhá cháu nào cũng rất là xinh thế là chú về nhá ôi đứa 13 tuổi là chị gái ở lớn nhất đây còn rất là đấy còn đi học anh nhỉ à, đang học ở xã à? Dạ. à cố gắng học thật giỏi nhá vâng. ồ sau này giúp uh, các em mà nhỏ hơn mình này này Ừ. Thế thôi em về anh nhá Thế em về với anh nhá Rồi em anh phải về đây Rồi xin chào ờ, các cháu nhá Xin chào mọi người không nhở Tối quá cứ ba chị ạ Rồi có lẽ là cái video của Giang ờ, ngày hôm nay cũng xin được khép lại ở đây Xin hẹn cùng ba anh chị cùng toàn thể mọi người là ở những video tiếp theo đến với những hoàn cảnh gia đình khó khăn và đến với các cháu nhỏ những cháu mồ côi nhất là cháu mồ côi để có thể là mình sẽ phát tâm và giúp các cháu có một cuộc sống tương lai nó tốt hơn đấy. Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ở video tiếp theo.